dậy khắp trời à, người ơi cha lành à, chúng à, bốn loài ơi quý y tròn một niềm mới dứt sạch nghiệp mà ba cùng à, ta na tha nơi à ức à, kiếp ma khổ cùng tận Phật là chúng ma sinh tinh thường rộng là đạo cảm thông 供啊，天女。 chán biến tri minh hẳn túc thiện thể thế gian dài Vô thượng sĩ điều ngự trường phu Thiên nhân sư Phật thế tôn Nhất thiết cung kinh, nhất tâm kinh Lễ a chi a tâm a đề a lễ a Phật a thiên a danh xưng cát tường là vương ở ờ cõi quang thắng phương đông cùng chư phật ở khắp pháp giới tâm mà đảnh lễ ơi phật bảo nguyện trí nghiêm quang âm từ tài vương ờ, cõi diệu ờ, bảo ờ, phương đông cùng chư phật ở ờ, khắp pháp giới chỉ tâm ma đảnh lễ phật kiêu sắc bảo quan tiểu ở cõi viên mãn hương tính phương đông cùng chư phật tâm ma đại a lễ a phật vô đành à, lễ ơi à, phật à, pháp hải đối âm cõi pháp tràng phương đông cùng chư ở khắp pháp ma Hải hải thắng tuệ du hí thần thiên chủ cùng chư phật ở khắp pháp giới ma đình a lễ ơi a phật a dược a sư chỉ ở tâm mà đại ngã lễ ơi a à, bồ tát a nguyện a à, quang biết a chiếu à cõi tình à lưu ly phương a đâu cùng à chư đời sau khi chứng được đạo bồ đề dùng trí tuệ phương tiện vô lượng vô biên đổ cho chúng yêu tình khiến ai bệnh khỏi nước người được tinh tấn tu hành trong sự hiểu biết chân chính khéo điều trong ngàn thứ chúng tỳ kheo tỳ kheo đi cần sự nam cần sự nữ toàn thể đại chúng à, phần 1 Kinh Dược Sư à, hôm nay tụng đến đây. Thỉnh đại chúng mở về à, cuối kinh để chúng ta tiếp tục à, tụng phần nghi thức còn lại. Xa ba chẳng ngờ được lâu dài, sớm liêu tụng kinh cửa phân đài, ai sau nguyện পান্না tam la thường theo học phật na chi la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 khởi niệm từ bi xa rơi đường khổ tính sau tam bảo xin về nơi coi phật yên vui hồi hướng cho chúng chư thiên chư thần hộ trì cho phật pháp cùng các chúng hộ trì cho các phật tử tu tập được tăng phước tăng duyên có thêm ngoại lực tăng trưởng công đức bồ đề cầu vô thượng đạo phổ nguyện à, phước ban tất cả đức độ quần sinh Phật pháp thịnh nhưng tam độ dứt na à, sạch nhà nam à, mô Phật na bổn na sư thích ca mâu ni Oh, phật ơi nguyện à, cho chúng sinh